Hello, teacher. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, teacher. À, mình hôm nay đang cơm nhìn tôi lạ quá à. Trẻ Trời ơi, nào. Bây giờ bạn nào mà ăn cơm rồi đúng không? Các bạn có thể comment cho con biết là ăn ừ. cơm rồi nhá. Đúng. Ăn cơm rồi cô ơi. Ăn cơm rồi cô ơi. <laughs> Ăn cơm rồi. gì nè? you are having dinner. Em cơm rồi. Evening, so. Evening. Evening. Good evening. Good evening. Phú, Phú bọc tóc nhanh quá, Phú bị cắt tóc nha. Good evening teacher. Phú không ngờ cái phương mái hơi dài rồi này, chuẩn cắt lại tóc này. Chào cô, có tên là Võng Khang. Anh biết là cắt đầu chọc quá các bạn. Mấy nữa. Thầy cô giờ con bé đi quá. Happy. good evening, happy? Cô ơi. Yes. Thầy cô giờ. Cô đây bạn nào gọi cô đấy? Chi quá. Quê. này. Mình Chẳng có tên gì cả. Ờ. Nam này. Ôi, chẳng có tên gì cả. I'm, I'm so thank Ôi, you. Đúng rồi. Okay, we just have five minutes left. Ừ, ừ, ừ. Mình chỉ có 5 phút nữa thôi nha để mình có thể ổn định chỗ ngồi này và và mình chuẩn bị học nha. do you remember about the previous class? Ôi chứ các bạn còn cô ơi hôm nay cô nhớ gọi con. hôm nay cô hôm nay cô nhớ. Tại vì là hôm nay con không là ờ, con không biết mà con đằng sau. À, hôm trước chắc là hôm trước học có một tí thôi cho nên là Ừ, cô cũng nghĩ đi nghĩ lại rồi ra gian bài tập thì nó cũng đơn giản quá thì để hôm nay học hết ừ. bài xong rồi mình bắt đầu làm bài tập con ăn cơm rồi trời ơi nào bây giờ ăn bạn nào ăn cơm rồi giơ tay nào Raysen Raysen ăn cơm rồi đâu <laughs> rồi các bạn ăn cơm rồi giơ tay nào ăn cơm rồi Okay, if you're having dinner and something for me, three minutes you're ready, right? Bạn ăn cơm rồi, tôi đi là nếu như bạn là thôi, con con ăn con phải ăn dở cơm. Cho nên là cô cũng ăn bảo thôi, bây giờ phải ăn xong thì mới cho học đúng không? Đó. Học cái này dễ hơn. Cô bảo học. Ăn chưa? Cô à, à hôm nay cô đi ăn với cả bạn thân cô bạn thân thì của cô đang đang ở đằng sau đó nên là ăn rồi cô ăn nhà hàng không sợ dịch à à ăn ở nhà chứ giờ này chỉ có ăn ở nhà thôi dạ cô ơi à, bây giờ để cô có thể biết được là lớp mình hôm nay có những bạn nào tham gia thì mình vẫn nhau lịch cũ là mình sẽ thế nào nhỉ comment the full name right? you comment for me the full name các bạn ghi tên để ghi cô nha yes okay thank you tú phương đấy nào hôm nay các bạn nào con chào con chào cô con là võ minh khang trời minh khang cô thuộc tên lắm rồi con nhỉ <laughs> Ê, chào ơi khách sáo thế nào Nguyễn An Phú ok Hoàng Tú Phương để cô xem Class Dojo nhá vừa rồi cô đã tổng kết được Class Dojo rồi và cô cũng đã có cái tên là tháng tới cô sẽ gửi quà rồi nha thì chút nữa tầm hết rồi cô sẽ công bố ơi cô cô cô Ngô Nguyên Khang Trần Duy Phong có những bạn nhá tôi biết là có những cái bạn mà uh, cùng lớp này rồi là những cái bạn hàng xóm mà học cùng các con ở lớp của cô ấy thì đang phải thay đổi mã mã lớp trên có rất nhiều bạn không biết vì vậy là nếu mà các con mà biết các bạn đó hay là bảo các bạn có lớp nào của cô ngọc là vào cái lớp một học được không cô học được chứ ôi ừ. không cô gửi quà được gửi gì gửi quà à cô sẽ tí nữa cô sẽ xem là bạn nào bạn nào được đúng không rồi cô sẽ hỏi địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ okay. địa chỉ không không không cuối giờ tại vì ờ có những bạn chưa có class dojo thì cô tháng cô cố gắng nha từ tháng sau nhá ok nào so để cô xem nào hôm nay ừ. ôi cô quên mất không admin min 12 ừ. bạn ừ các bạn mới được vào nào hello teacher hello hello good evening teacher đăng hữu trí ôi mẹ con có jojo rất đâu jojo hoàng tú phương lớp 3 lớp một được không cô giáo ạ có ạ có lớp 1 đang học cùng các bạn đấy ạ ờ, Okay, look at this. We have. Nào có những bạn nào đây? vẫn các bạn đang phòng chờ đấy cô sẽ mở in ra bông The teacher. Last à, teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello, hello, hello. teacher. Ui. Cô. Okay. I love you. It's, it's the time of starting right? Rồi bây giờ cũng đã là 8 giờ 5 phút rồi và mình cũng phải chuẩn bị bắt đầu bài học của mình ngày hôm nay thôi, đúng không nhỉ? À, ok, các bạn nào mới vào lớp thì các bạn comment cho cô tên đầy đủ nha để chút nữa cô điểm danh trong Class Dojo nha. Còn những bạn nào mà đã vào lớp và ổn định chỗ ngồi rồi thì mình I can raise hand like me, right? I can raise hand like that. Ah, oops, oh, sorry. I can raise hand, raise hand. Yes, yes, I, I see that. I see that you got to raise hand for me now. So, ooh, who is in the screen, right? Okay. Phạm Phú Tiến Minh và những bạn mới thì nhớ comment tên cho cô để cô biết được là bạn nào hôm nay tham gia học nhá. Okay. So, vì ai đi mới cho nên là sẽ có rất nhiều bạn không tham gia được lớp rồi cho nên cô uh, cho nên cô cô cũng muốn là các bạn có ôi ai who who is the screen em Vũ yes okay just me chỉ có cô sẽ screen nha Okay, so do you remember about previous class? Có bạn nào nhớ là bài hôm trước chúng mình học về cái gì không? Có bạn nào không? Vũ Thị Thanh Bình, ơ oh, bạn Thanh Bình lớp 2, ừ, cô nhớ rồi. Các bạn có nhớ hôm trước mình học về cái gì không? Comment cho cô biết nào. Uhm, không nhớ là không được đâu, không nhớ là không có học được đâu. Nào, who can? Toys. Hương Quỳnh lớp 3 said to me that we had started about toys. Is that true? Ngọc Khuê say toys. À, <laughs> đúng rồi cái lớp này mặc dù là học học đại trà ừ, học mà học cách buổi thôi nhưng mà nhớ bài lắm. Okay. So today we will continue with the lesson about toys. Okay. Do you remember about some new words we have studied about? Do you remember? Re remember about the new word? new words. You remember this? Yes or no? Ah, yes, okay. Now I will set the screen and we will got the revision of the previous class. Let's go. Okay, can you see the screen now? Yes or no? Yes, you can see the screen now. Okay. <clears throat> At the previous class, we got some new words about uh, action, action figure, right? Action figure. The something we can uh, you you got to play this with some power, some skills đúng không nhỉ? Siêu nhân à, thì có sức mạnh này, có một số các cái uh, kỹ năng các thứ đúng không? Right? Who who who who That, <laughs> who that is? Okay, nào có bạn nào nhớ không? Okay, Chiêu thức mới nào, ok, who who is drawing? Who is drawing? Không được vẽ lên bảng nha, để cô tắt vẽ lên bảng chút nữa nha. Chết, thế là không được đâu lần nào cũng phải nhắc. À. Okay, the previous class we studied about action figure, airplane, ball, right? I want to pick one of them, uh, one of you, right? Some of you will volunteer to read out loud all these new words here. Who can? Who can? Hương Quỳnh hả? Cô mời con hả? Yes, okay. I will find Hương Quỳnh, right? Um, Okay, let me let me find Hương Quỳnh. Hương Quỳnh đâu nhỉ? Hương Quỳnh đâu? Where is Hương Quỳnh? Hương Quỳnh. Hương Quỳnh. Teacher. Oh, I, I, I cannot see you. Where are you? Ah, yeah, you hear, you hear. Figure, Yes, can you hear me? Action figure. Yeah, action figure. Okay, great. Okay, wait me a little bit. I will share you the screen now. Okay. All the class, yes, cả lớp nào đọc theo theo theo Hương Quỳnh nào. Action figure. Action figure. Good job. And uh, the next word is airplane. Good job. It's airplane. It's a deep, uh, it's a special word, right? Okay, wait a little bit. It's a special word. We got air, airplane. Plane. Good job. And the next word is bone. Ball. Okay, look at Okay, all the students here, cả lớp nào, cả lớp tập trung là focus on this, right? Some of you will call this ball, right? Đúng nhỉ? But in the right sentence, we got ball. Cái lưỡi à? ball. ball. Ball. Ball. Ball. Good job. Yes, exactly. And you will answer me in the full sentences. Okay, cả câu đầy đủ nha. What is this? Phương Quỳnh. That this is my action figure. Good job. And what is this? This is my airplane. And the last one, what is this, Hương Quỳnh? This is my pro ok hương quỳnh sẽ chọn ra một bạn nữa để có thể là là trả lời câu hỏi của hương quỳnh là ôn bài nào hương quỳnh có thể nhìn ở trên phần uh, học sinh này danh sách học sinh này để hương quỳnh chọn một bạn nhá ok hương quỳnh help me to pick one of them các bạn Võ Minh Khang không cô? À, the little boy Võ Minh Khang, right? ok Võ Minh Khang. The little little boy Let me see. Aha! Look at him now. Teacher. Hello. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, today I'm great too. So Hung Queen chose you to have all the member here to revise the previous class. So are you ready? Yes. Okay, great. So we will move on the next new one vocabulary. So we got three more vocabularies here. So what is this? What are these here? These are skates. Oh my god, you remember this? Chào Minh Khang nha, chuẩn ghê nha. Minh Khang trả lời rất chuẩn. These are skates. Why you answer by that? Tại sao cô lại trả lời là these are nhỉ Minh Khang nhỉ? Dạ thưa cô, tại vì nó có số nhiều ạ. À. One point here, yes, good boy. Yeah, these are scarce because it's the plural, right? Bởi vì đó là số nhiều đúng không? Okay, next question. What is this, Minh Khang? This is a train. <laughs> great job. And the last one, I think that all of you know this because I have one here, a This is a puppet. Great boys. So today we got all my boys and girls. Good, the great boy. Kể cả bạn Hương Quỳnh và Minh Khang đều rất nhớ bài đúng không nhỉ? Remember this. Hương Quỳnh đã ôn cho mình cấu trúc là This is my của tôi đúng không? Còn hôm nay Minh Khang đã lưu ý cho các bạn rằng khi nào thì dùng these are và khi nào thì dùng this is, right? It's easy. Minh Khang mấy tuổi nhỉ? 6 tuổi không? Yes, I'm six years old. Yeah, Mikanda's six years old. And how about Wong Quing? How old are you now? I'm eight years old. Good job today. Eight of you got the two points in Class Dojo. Thank you. Good job. Hôm nay các bạn sẽ được hai điểm ở trên Class Dojo nha. Trả lời giải rất là tốt nha. Thank you. So, <clears throat> okay, nice. do you remember this? We got more question and more new words here, right? Next. Okay. Look, listen, and write. Today, I want to show you the new structure. Okay, today, I want to show you a new structure to show the thing you want. Hôm nay cô sẽ dạy cho các con cách để có thể diễn đạt được để bày đạt được bày tỏ được cái điều mà mình muốn đúng không mẹ ơi con muốn ăn kem đúng không mẹ ơi con muốn muốn muốn muốn muốn có một cái puppet như cô gặp chẳng hạn yeah this word is want want okay one all the class all the uh, class listen to me right listen to me we got a new word want Okay, I want some of you will work happy and full. Can you? Hello, teacher. Good job. The word of the structure today I want to show you about moon, right? In English is Yes. Yeah, là gì nhỉ? Từ gì nhỉ? Từ gì nghĩa là muốn? Yes. want want I want I want skates <laughs> you want skates okay you need to focus on it some of the people here will got the wrong pronunciation like that why not one want want want Go, ha ha ha right want want good job and one more student you can pick One of them for me, please. Nguyen An Phu, can you choose the student to call them? I want to say to you, who this? Who is chatting? Ai đang chat ta? Tú Phương à? Ok. Nào An Phú sẽ chọn ra một bạn. Nào chọn ra ba bạn cho cô để copy lên nào để mình có thể nói rõ từ này nào. Ba bạn à. Yeah, you want more students. One. Which one do you want? À, <laughs> which one do you want? Con muốn chọn ai đúng không? Which one do you want? Nhìn trong chat box xem bạn bạn nào làm con ấn tượng nào. <laughs> Con nhìn bạn Tú Phương là dài nhé con. Bạn Tú Phương. Tú Để Phương nói à? để dài. Ok, Tú Phương is a great student. Tú Phương rất là giỏi nha. Tú Phương giỏi lắm đây, cô sẽ show Tú Phương lên này. Uh -huh. Tú Phương hôm trước để tóc không xoa. Ok, Tú Phương, can can you hear me? Yes, I see you and I listen to you too. Yes, okay. Can you pick one more student for me, Tú Phương? Một bạn nữa hả? Yes. Vậy cô cần mấy bạn vậy? Bây giờ mình cần tổng là bốn bạn đúng không? Thì bây giờ mình có hai bạn. Bây giờ con chọn một bạn nào? Which one do you want to choose today? Cho bạn uh, Tiến Minh đi cô. Okay, con sẽ nói là I want Tiến Minh. I want Tiến Minh. Okay, Tiến Minh, good job. Tiến Minh, Phạm Phú Tiến Minh à? Vâng, tên lại thọ thúy đấu. Ôi trời ơi, lại nhân vật này thì làm sao mà mà mà khác lạ được. Hello Phạm Phú Tiến Minh. Hello teacher. Great. Do you feel great today? Hôm nay con thấy thế nào? Thấy có khỏe không? Con có ạ. Okay, you feel great. So, I want you to choose one more student for me, please. One more student. Một bạn nữa nào. nhìn trên chat box này hoặc là nhìn ở trên phần uh, video ấy, có rất nhiều bạn giơ tay nha bây giờ là cô cần hai cặp đây có hai nam và một nữ đi hoàng hiệp ạ à. hoàng hiệp á à? hiệp á à? hiệp hôm nay không có trong lớp hiệp bạn nghỉ hai buổi rồi cô ạ ờ hiệp chắc bận nào thế bạn nào nào cả phong trong phần chat bóc ấy, trong phần chat các bạn chat nhiều lắm này. Có bạn nào giơ tay không? Rất nhiều cô ạ, không thể tán nổi được. <laughs> không phần chat bây giờ cô cũng không dám đọc, bây giờ cô không dám đọc nó nhiều quá. Con được cô, Hoàng Ngân ạ. À. Hoàng Ngân đúng không? Hoàng Ngân. Tí nữa làm bài tập nhá, cô sẽ hướng dẫn cả cách một cách mà cả lớp đều làm bài tập được. Nguyễn Hoàng Ngân lớp 2 nhỉ? Okay, add Okay, can you hear me? Hello, teacher. Good job. Today we got the two teams here. Okay, each team we got two members, right? Mình đã có hai nhóm, mỗi nhóm hai bạn. Mình đang thấy An Phú nhá, đang như thế này này. <laughs> okay, now so we got two teams. Cả lớp nào, cả lớp nhìn nhau. Hôm nay mình sẽ có hai nhóm. Hôm nay tôi sẽ có hai nhóm. Okay, An Phú and Thú Phương is one team. Uh, à, Phạm Phú Tiến Minh and Nguyễn Hoàng Ngân is the team two, right? Okay, your business today is show the thing you want. Bây giờ một bạn em nói là tôi muốn cái này và bạn kia sẽ đi tìm thứ đó. Anh biết một cái mà chắc chắn bạn Phú bạn không thể có được đúng rồi bây giờ nha đây đây là đang đang đang tăng trong phần tinh thần đoàn kết đúng không bây giờ nha bạn bạn bạn bạn ví dụ là bạn phú vận bảo là I want a pen thì bạn tú phương phải chạy ra lấy ngay một chiếc pen nếu mà ở trên nếu mà bạn tú phương mà không lấy được cái pen thì có nghĩa là không được điểm mà có pen thì là có điểm Are you ready for the game now? Cả lớp đã yeah. sẵn sàng để xem cái đội này chơi nào chưa? Yes, yeah. cô thấy là tinh thần hăng hái lắm. Và hiện tại à, nha Không bao giờ bỏ cuộc những bạn ở dưới lớp có nhiệm vụ với cô như sau những bạn ở dưới có nhiệm vụ sẽ theo dõi và sẽ theo dõi và và, và xem các bạn có gian lận không nhá. tại vì là hai hai mấy bốn bạn này là sẽ rất là lành ừ, chúng nó lành lắm đấy như kiểu nó đã cầm tết đi bia để nó ra nó đợi với cô với kìa ok rồi are you ready bây giờ chúng sẽ show cái bảng trắng lên nhá Yes, okay. Can you see the screen now? Yes. Can you see the screen? Yes. Okay. Tạm thời nhá, team one. Nào team one muốn tên là gì nhỉ? What name do Bear. Huh? Teddy bear. Teddy bear? Yes, teacher. Vì con rất là thích teddy bear luôn. Nào bây giờ con sẽ ghi là teddy bear, ok? Con có cực Mặc dù là Phạm Tiến mình có teddy bear nhưng con đã không có cơ hội để đặt được tên là teddy bear. Ừ. Teddy bear, ok. How about team 2? Oh, oh, oh, sorry, sorry. How about team 2? Quick, name do you want to put? Nickname nào thảo luận, thảo luận. Đâu rồi, Phạm Phú Tiến Minh đâu? Nào. Which name do you bean. put? Huh? Mr. Bean. Mr. Bean. Wonder, what what do you think about that name? I am door. Ui. Agree or not? Bạn ấy nói là door, door. À cái nhóm này là, là không thể cái sự đoàn kết ở đây đúng không ạ? À? Bây giờ bây giờ là thống nhất đi xem nào. Hôm trước cô dạy Ôi, rồi. Trong lúc các bạn đang thảo luận thì con đi ờ, lấy cốc nước tí nhá. Ok nào cả lớp bây giờ lấy cốc nước và tị nữa là bắt cả lớp đi chạy đến nơi rồi thế này bây giờ chỉ có hai nhóm là chơi demo thôi tị nữa là cầm hết gấu bông ra đây tí nữa mà cô bảo là chạy ra cầm gấu bông là có cái gấu bông liền được chưa nào bạn nào chưa có nước đi ra lấy nước bạn nào chưa có nước đi ra lấy nước ông vũ tiến minh với cả hoàng ngân này phải ở đấy mà thảo luận chạy đi đâu bạn đã có tên chưa con quay lại rồi đấy cô ơi cả lớp nha nhưng bạn ở dưới là chuẩn bị nào hai bạn này hai cái ừ. nhóm này chơi xong thì chút nữa là lớp mình sẽ có ừ. hoạt động nhóm lớp mình sẽ có chuột hoạt động nhóm chạy nhô ừ. nhào luôn các bạn được đi không có sức để chạy được cô ngọc đâu ok nào phòng phú tiến minh em nguyễn hoàng ngân hôm trước cô đã dạy cả lớp cách để làm việc nhóm rồi đúng không mình sẽ phải thảo luận và đưa ra thống nhất để nhóm mình có có cái tên hoặc là có cách uh, hoạt động tốt nhất đúng không nào bây giờ phạm phú tiến minh và nguyễn hoàng ngân can you put a name for the team please con nhường bạn Ngân ạ. À. Ồ, thế Ngân thì sao nào? Thank you. Thank you. thích <laughs> Ngân là which name do you want to put? I want nào con nghĩ Đồ. một tên này. Three, two, one. I want. Đồ. Đồ, ok. Tên của cái cái con búp bê đó là gì? Búp bê anh đi đồ mít buồn cười lắm đặt tên là teddy bear đúng không teddy bear thì trần cái cái cái nguyên cái gì cái gì nhở mình mình đặt luôn tên là mr bean <laughs> trời đất nào doll ok pre uh, ờ, doll búp bê được chưa ok nào teddy bear and doll are you ready bây giờ nha này cả lớp này bây giờ tôi chỉ có cái bảng trắng thì cô mới là người viết thôi còn các con nhá bây giờ luật chơi như sau luật chơi như sau nếu mà các con không hoàn thành ấy mà để cô nhìn thấy phần uh, các bạn đang để cô có thể nhìn thấy tất cả các bạn ở trên màn hình luôn nếu mà các con không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 10 câu I want ví dụ như là con muốn 10 thứ đúng không con muốn 10 thứ mà con không đem được ra 10 thứ đó mà cô đã thấy ở trên màn hình mà các bạn đã đem được thì tất cả số điểm của các con sẽ được chuyển cho các bạn ở dưới các bạn ở dưới nghe chưa các bạn ở dưới chuẩn bị chưa à, bạn... ơi sao được 10 đồ vật luôn vậy bây giờ nha uh, Nguyễn An Phú này Phú Tú Phương này Phú Tiến Linh Nguyễn hằng Ngân mỗi bạn sẽ nêu ra năm vật mà các bạn ấy muốn các bạn tìm đúng chưa bây giờ Nguyễn An Phú first Nguyễn An Phú wait, do you want to choose today one a car a car Phú Phương a car can you can you Can you find a car nào? If Tú Phương không có, bây giờ Phú Tiến Minh với Hoàng Ngân với các bạn ở dưới tìm một car nhanh lên nào. Quick quick. Các bạn ở dưới là nếu các bạn ở dưới mà tìm nhanh hơn cái cờ car thì điểm là về các bạn luôn này. Hiền ừ. đâu Hiền có car không? Hiền đâu có car không không à? Ui dồi bác. <laughs> Đâu có tin Phú Tiến Minh rồi ôi nhóm 1, nhóm 1 đâu để cô xem ở dưới nào à đường chi đúng đường của con nó bị lẫn lộn hết rồi không cái kìa nhá hương quỳnh cái kìa các bạn đừng tưởng kia kìa hà an bình đúng không an có rồi đây này không phải đùa đâu triệu mẫn đây này gớm các bạn tưởng mỗi mình bạn có đấy phú tiến mình nguyễn hoàng ngân ui rồi cái nhóm một nào cả lớp nhìn thấy không bây giờ cô thấy nhá ngoài ngoài những bạn ở trong nhóm ra thì hiện tại à trần duy phong Minh Đức à có đây nhá cô tính này Trần Duy Phong nhớ là con con sẽ cho một cái các bạn nào không thể biết được cô không biết <laughs> nói chung là hôm nay là ngay từ phát nổ đầu tiên à, đọc <laughs> những cái tên nào những cái tên hôm nay nhá thế là team hai đã có một điểm đúng không nào bây giờ để cô show lên đây ờ buồn cười thật sự luôn thế nào là đấy cái tinh thần đồng đội chán lắm nào bây giờ bây giờ phải tìm chiến lược chứ đúng không nào đội Joe hiện tại đội Joe đã có một điểm đúng không và các bạn ở dưới các bạn ở dưới cùng nào dơ lại cái dơ cả lớp đầu dơ lại cái cái cái kha để xem nào để cô đây cô biết tên vào vào đây là bạn <laughs> Trần Duy Phong rồi Minh Đức đúng không <laughs> à, Minh Đức rồi xem nào ôi rồi tiếp tục nha ai ai có lương Nguyễn Lương Hán không có à không à iPhone có không bạn iPhone thì con có chỉ là con ờ, để nó lỡ cho một cái đồ chơi rồi ôi Thế các bạn đều có mà thiệt rồi nào bây giờ đây là An Phú với cả Tú Phương trong lúc cô đang ghi chép thì thảo luận đấy Trần Nguyên Khang có không mặc cái áo giống cô à, à, à. rồi Tớ đã biết phải cho cậu cái gì để trả thù. Ha, ha, ừ, ha, ha, ờ. các con là một team, các con phải nhớ nhá An Phú và Tú Phương là một team. Ừ. Đúng không? Chỉ khi mà bạn nói ai quan mà con có thì là lúc đấy con mới được điểm. Giang có có không con? Giang 50. Nhưng mà con đoán như này Thanh Bình có không? Rất là ít bạn có này. Rồi Thanh Bình. Gần như là ít bạn lắm. Ngọc Hân có không? Ngọc Hân có không? Giờ con xem nào nè ngân bạn Rồi, cỏ cô ạ. Đây, cô nhìn này, nhìn này các bạn này, nhanh ờ. lắm. Ui rồi bảo a à, bảo an đi kìa. Đấy bảo an. Cô nhìn lên cả lớp. Con biết cái khai của con đi tinh tinh lắm. Vì anh này, Hà Bình An có không? Ui Hà Bình An nhá, biết Hà Bình An làm gì không? Cô cho các bạn xem này. Hay lắm Hà Bình An này. Ui rồi đang sâu ra một bộ toàn bút thước các thứ đều gọi phát có luôn này. <laughs> nào bây giờ xem nào anh Khoa có không? thị trường oh mạng yếu Sang ơi, Sang ơi, mày truy mày vừa truy cập vào mạng đúng không? Ừ, thú Ôi trời ơi cô ơi cô cô ơi cô cô ơi cô cô ơi cô cô ơi cô cô đâu rồi alo à cô đây rồi cô đây rồi, rồi. là cô đã ra nào đây rồi là từ từ đã xem nào các bạn dơ lại nào cô dơ lại để cô cô cô cô cô cô, cô xem nào khuê có không trần duy phong có rồi này bảo an có rồi này biết không đâu rồi chết rồi cô xin lỗi cô xin lỗi Nguyễn Lương Hà An không có Triệu Mẫn cô đang viết cô ơi cô đây ủi lợp nháo nhào lên sợ quá cơ nào Thùy An Thùy Anh người này cô đang viết đến Thùy Anh à, Minh Khang Lý Kim Ngân Minh Đức Ngọc Hân à, Võ Minh Khang Vân Hoàng Ngọc Nhi có không con? Ai bạn nào có ô tô Hương Quỳnh? Còn ai nữa nhỉ? Kim Ngọc. Ok, còn ờ, đâu rồi cái cái, cái Minh Minh đâu nhỉ? Còn ai nhỉ? Khánh Bình này. Đâu rồi? Quân cần hết. Ui sao nhiều nhở lớp mình con không có xe à đâu NTN là ai nhỉ NTN là ai nhỉ Bảo mẹ là mẹ sáng đâu nhở cô cô cô thử hỏi cái NTN tên gì con ơi Nguyễn Vũ Bảo An <laughs> đúng rồi bây giờ phải đổi ngay tên Nguyễn Vũ Bảo An con tên Nguyễn Vũ Bảo An à ừ. Ok nào ai còn chưa có, có xe mà chưa có tên không đâu rồi hoàng ngân là áp cái pin vào đây là thích cái, cái, cái thanh niên kia đâu rồi thanh niên minh đâu rồi thanh niên đâu có thanh thanh niên đâu rồi à, alo các bạn có có nhìn thấy bạn uh, team uh, đô đâu không sao một hồi con đã tìm được cái xe của con cô ạ à. rồi ôi <laughs> tú phương ơi cái này được tính là tha không đấy là cha của con đấy it's so à quân quân cô ghi rồi hát quân đấy rồi nào tiếp tục nha bây giờ bây giờ phú đọc liền cho cô bốn vật đúng nhá phú được đọc một vật I want I want I want I want I want doll doll Trần Duy Phong miu I want what? I want a milk. A what? Kia? Milk. Milk I want a milk. Ah, you want milk? Sữa hả? Yes. Yeah, I want milk. Không phải a oh, milk, milk. Okay, three, two, one, go. tim à, tim à, tim tim bia đâu tú phương đâu tú phương mà không nhanh là không <laughs> nhưng mà đồ của con có rất nhiều nơi à, nó lỡ chỗ luôn cô ạ nên con là tim chết được bây giờ nhá bây giờ tim an phú biết không bây giờ an phú toàn đọc những cái đồ mà tim đô có rồi đô đô rồi này không được đâu con có biết không con vừa chạy thẳng một mạch nhà <laughs> Ui. con phải hiểu là con phải đọc những thứ lúc nào phú phương có thì Ờ. nó đang đập thình thịch đây này đây à, có nhà tú phương có kìa tú phương có rồi kìa rồi thôi con vừa chạy thắng một mạch xuống nhà cô ạ rồi chết mất nào các bạn đâu bây giờ các bạn cùng cô đọc tên các bạn ở dưới có nhá à các bạn ở dưới nào bắt đầu từ ngọc khuê nào iphone đúng không iphone là tên là gì con nhỉ đây cô cô thử ask nào hello các bạn iphone tên gì nhỉ con mở mic cho con nói con xem hello tên là nguyễn thảo my à thảo my ok thảo my nhá ok để cô ghi tên vào nào trần duy phong nào duy phong thảo my ngọc khuê con có anh có không con con đâu bạn là đi rồi <laughs> nào ai có đỗ bảo an không có à trung kiên nguyễn lương hà an úi dồi nguyễn lương hà an Next. Trung có không? Trung Kiên có không? Trung Kiên có. Mẫn có. Mẫn hình như cái gì cũng có. Mẫn một phát có luôn. thanh Bình. Nguyên Khang cả lốc các bạn nhá. Nguyên Khang này nhìn đây này. Em mới chơi cả lốc Milo kìa. Nhìn chưa? Khoe. Hello. Ôi trời ơi. Nguyên Khang hello cái nào. Ừ đấy thấy chưa? Đúng là cứ mặc cái áo khủng long dấu cô Ngọc là cái gì cũng có đúng không? <laughs> ok đấy chưa nhìn em khuyên Khang như em khuyên Khang có cả bịch nha nào tiếp tục nào à, Ngọc Diệp cũng đang uống Milo kìa Ngọc Diệp nha bây giờ wow. Thanh Bình ok comment cho cô comment cho cô phần chat nha Thùy An Thùy Anh Thùy Kim Ngân Minh Đức Cô nhiều quá Ngọc Hân con là Miu Bích Oki Phạm Khánh Hà Vân ôi rồi ôi Hương Quỳnh Hương Quỳnh cái gì cũng có Thế tải thật chưa lệ Trời ơi Minh Khang không đọc tên tiếp tục nhá tiếp tục nhá Bây cô xem là Ngọc Hà này Kim Ngọc này Khánh Bình này Quân này rồi Thái Thịnh này đâu đâu quá nào tiếp tục nào bây giờ nhá bây giờ phú ở chơi này không được bây giờ phải cho Phương gỡ bài Phương này what do you want what do you want want door Đâu, Phương, one, do, do. Đó, bạn biết ngay mà cái này các bạn nam um, có oh, rất it's, ít. It's not a do doll là cái búp bê cơ, không phải con đấy. <laughs> Mickey không Doll là cái con bê. này. Nha. Rồi Hoàng Ngân có, rồi Phú đâu, Phú mà không có là không có điểm đâu. <laughs> Đó, con biết ngay mà cái này rồi, chỉ có ui, các bạn gái là có nhiều Ôi trời ơi sao lớp mình ai cũng có đô này có bạn nào chờ, chỉ có chỗ mua đô đẹp không nào Hoàng Duy Phong Trần Duy Phong đâu nhở dơ to lên thế cái gì đấy thôi thôi bố ơi đấy là hộp xe sủi mà đấy là hộp xe đấy là hộp xe ôi rồi rồi ok dơ, cái nhóm mình được tôi tôi để hiền dâu hiền dâu có không hiền dâu có không trời đẻ hiền dâu có à con có Đây <laughs> rồi, rồi nha, ok nha, tôi nhìn thấy hết rồi. Bố bảo ăn đâu, bảo ăn nó năm đi tìm con Lương Hà An là này là chống tầm rồi, không có rồi. <laughs> Ngọc Diệp rồi, Trung Kiên có không? Trung Kiên chưa búp bê không con? Không, <laughs> Mẫn có này. Ui, chả Hà Minh An sao lại cầm? Hà Minh An nó cầm gì? Ui, con này to quá con ạ. Hà Minh An có con to lắm. Thanh Bình, Anh Khoa, Giang, Thúy Anh có Thúy Anh có Thúy Anh ừ. do you want doll? Ừ. Do you do, do you have a doll? No, ừ. no. Kim Ngân nhá Kim Ngân hẳn hai con. tươi đẻo thế nhỉ. Ngọc Hân, Võ Minh Khang vừa vừa zip sữa để không còn đồ. <laughs> Nguyên Khang có không? Rồi Vân có này, Đặng Hoài An này, tốt, Dương Quỳnh này, Khánh Hà. Ngọc Hân, à Ngọc Hà, Kim Ngọc ui Kim Ngọc có cả bộ nha Hiền đâu Hiền áp Hiền lên xem nào khổ Hiền đâu trông này hello con <laughs> các bạn cổ rũ hiền cái hiền nó đang à, ốm nào rồi nào bây giờ tiếp tục nha bây giờ tại vì là các bạn biết không ai ai ai have to từ nãy bây giờ nha bây giờ các bạn đọc liền một mạch cho cô Bây giờ bạn à, Phạm Phú Tiến Minh và Hoàng Ngân thống nhất Phạm Phú Tiến Minh và Hoàng Ngân thống nhất gọi cả lớp và thách thử thách bạn An Phú và bạn Tú Phương mồ ba vật liền một lúc phải có ba vật liền một lúc I want ờ, nào Phú vậy cơ Phú Tiến Minh một vật nào I want God bạn nói cái gì cô cô con không nghe rõ God God skirt sketch sketch sketch and cái gì kìa action figure <laughs> thế còn hai bao hoàng ngân hoàng ngân nào hai vật nữa nào hoàng ngân hoàng ngân con muốn hai vật gì rubik cube không không con chỉ được hai vật thôi hoàng ngân which one do you want turtle turtle, comics, books. Ok, thử thách của các bạn bây giờ là a, turtle, a, a turtle này, a book, a action an action figure and sketch. Nào cả có bạn nào có đủ chọn bộ bốn cái không? Show me, show me. Ai hôm qua một cái là con chỉ có mỗi kiểu khách thôi cô ạ. Khách thì căng quá đâu rồi? An Phú nó đang ờ, trộm nhạo ở trong nhà kìa. các bạn đâu? Find Bây giờ các bạn có cả đúng bốn thứ cho cô nào. Oh, uh, action figure, turtle and book. Ok, các bạn hầu như chỉ có book thôi. Các bạn là action figure không? Ôi rồi Phú Tiến Minh kiểu, ui rồi nó lắc lư gớm nào chồng chồng chồng à vân có hai ơi vân có sketch được rồi cô sẽ ghi vân ở đây vân có sketch à, vân Oh, nào có bạn nào mà có hai vật cũng được hai vật trong bốn vật Phú Phương đang mang một đống Doraemon ra kìa Không đùa đâu Nào bạn nào có hai vật trong Có hai vật trong bốn vật nhá I want skate I want book I want turtle and I want action figure. Show me, show me two of them. Cần hai vật A, à, Hiền dâu có một bộ một bộ Doraemon. Action figure của con trên hộp sữa này cô này. À không chơi thế là không được nhá. Không <laughs> kiểu đấy. Action figure phải cầm như Phú Tiến Minh. Phú Tiến Minh là dơ lên là cả lớp đập tìm cho cô nào. Không, chán đấy con chả có cái action figure nào. Con chả có action video là Minh Khang. Chẳng có action figure Minh Khang. Thầy đéo tên đo à Cô, cô Khán giọng có hôm nay lớp hôm nay chơi nghịch hăng quá đấy trời đất ạ à. Ui bạn Nguyên Khang bạn giờ quả bơ kìa Đâu Bạn Khang bạn ấy rơi quả bơ Em có bé nào ra Gớm, Phú Tiến Minh chơi bài này khó quá nào Hoàng Ngân con dơ lên nào Hoàng Ngân con dơ lên cho các bạn nhìn nào Nào Hoàng Ngân cần là title và book Phú Tiến Minh cần uh, action figure and sketch. So à Nguyễn Lương Hà An đi kìa Úi dồi, các con cứ lên nhá để cô còn lướt nha con còn mấy sách lắm cô ạ không đấy là sách thì chỉ có một sách thôi nha sách thì chỉ có một sách thôi bây giờ cô cần hai trong bốn vật cơ cơ mà bây giờ linh cái cái hiền đi ra tìm cho cô nhanh có cho sổ không à, đến cái phần này khó đau rồi trần duy phong duy phong duy phong xong camera cho cô xem nào Ý giả đâu chơi được rồi làm sao mà chơi khó được Duy Phong đây Duy Phong có hai chân bốn vật rồi kìa ghi Duy Phong Ok Duy Phong Nay đâu Ngọc Khuê có một quyển giáo dục thể chất lớp 2 <laughs> Đỗ Bảo An Ok ok thank you Con biết đây là con gì không cơ Con Doraemon Ok An Phú con chịu cua chưa con đã chịu con chỉ có con Doraemon này là ăn áp thần của con hết cũng hỏi thăm ba người anh em thế nào cũng ăn ăn cú rồi Ôi đang tìm một đống đồ cô ạ con ơi là con bây giờ ăn phú biết là ăn phú phải gọi mẹ ra để support gì cả Ôi cô, cô cho con vứt trả hộp sữa cho cô nhá. Bài bài bài cái gì nhỉ gọi là cú twist của Tiến Minh này quá khó đến nỗi mà không ai đỡ được rồi an phú an phú là an phú có hai trong bốn vật không book turtle skate and action figure ok nào vì à, sự nhiệt tình của các bạn cho nên là hôm nay nha cả bốn bạn đều à, được điểm nha không ok nguyễn lương hán nhất tất cả các bạn hôm nay ở dưới có điểm cô đã ghi vào trong này rồi và ờ, rất thích đồ vật cô ạ. Ok, và các bạn nhớ nha. Bô đâu, I want everything though. Con có nào bây giờ nha, mình sẽ quay lại bài học một chút. Vừa nay chúng mình đã được làm quen với từ I want mà cả lớp đã biết là I want, tôi muốn đúng không? Rồi, so look at the screen now. Can you come in for me? Wait. I want skates. Yeah, I want skates. Okay, you come in. Come in for me. I want bikes. No, no, no, no, no. Nice. I wanna aging fear. Okay, the first, the first sentence I was scared, just scared like that. I want a ball. Now scared nào, bây giờ cô cầm đỡ bảo An, đỡ bảo An hỗ trợ cô nào. I, I want a bike. Uh, look at the Picture one, right? Picture one. Và I was there. Okay, great. Sketch. Bởi vì sao? Bởi vì nó có hai sketch. Ở ờ, ngay từ đầu uh, võ võ võ Nguyên Khang đã, đã đã đã nhấn mạnh cho chúng mình là sketch thì nó có hai chiếc đúng không? Bạn làm một chiếc thì mình nói là sketch thôi. Còn hai chiếc là mình phải là sketch. Okay, tiếp tục Đỗ Bảo An là bảo cô ừ. thứ hai luôn nào. Okay, can you spell it for me please? B Kéo này em gì? Good job. Uh, I want space. I want bike. Okay, great. Now, one more, one more nào một bạn nữa nào. À cái từ này vừa nãy em dạy đi dạy lại dạy hai lần, dạy bốn lần, dạy sáu lần rồi. Nào bây giờ ai ai who who who can? A plane. A plane. Đấy dạy vậy tòe cái mỏ đâu em quên em dâu wow. đọc lại cho cô cái từ máy bay xem nào airplane airplane Phú Phương đọc lại airplane đấy nha cả lớp nha nào bây giờ cô cần Nguyễn Lương Hà An trợ giúp cho cô nào airplane à. à, hello teacher Okay, great. So can you uh, fill in this blank for me, please? Pick the tree, pick the tree. Pick the tree. Pick the tree. Nào, từ này là gì nhở? Lương An. đâu rồi đơ hay sao bị đơ bị đơ bị đơ rồi ờ. chết rồi hello hello hai ba bốn năm sáu bảy tám mở mic nào mở mic nào oh you you cannot con comment con comment nào con comment vào phần chat cho cô nào <laughs> hello yeah dạ, yes dạ, okay okay okay nào so nó là gì nó là gì I want I want Apple. E E gì nhỉ? E gì? Airplane. Airplane. Plane. Plane. Ok, airplane nào. Bạn nào biết đánh vần không? Bạn nào biết đánh vần comment cho cô phần chat nào. Ai? who, can, please. Nào, ai ai biết đánh vần? Ai biết đánh vần giơ tay. Bạn nào phải biết rồi nhá, nhưng bạn nhỏ thì chưa biết đâu, nhưng bạn nhỏ như um, Hà An là chưa biết đâu bạn nào biết đánh văn từ này ui anh khoa à? anh khoa giơ tay à mình an biết không thanh bình biết không mẫn mẫn biết không để giật cái nào giật mình gật đầu cái xem nào a i r t l a n i Ô, từ từ từ từ em từ từ từ từ con đọc dài lắm để đọc từ từ ấy, con mới ghi được nào the first letter is a a r r no air không khí á air air không khí ok now next p e, l l a n n e e good job airplane stop share here okay từ mấy hôm trước nha là rất là khó nha nhớ đấy rất là khó đấy không dễ đâu cho nên là sau bài này là bài tập là phải làm đầy đủ nhé các con nào so next bài này là cả lớp đồng thanh cho cô nào mở mic lên đồng thanh cho cô nào ai ở ở Good. I want, I want a ball. I want a ball cả lớp đồng thanh nào I want a I want a game page 95 game I want a game I want a game. I want a game. Game, game này có nghĩa là game nói chung này thì nếu mà nói từ game là nó sẽ là những cái dạng kiểu chơi uh, chơi pinball các thứ ấy. Ôi dồi ôi, gào tè mỏ. Nhớ chưa nào? Hôm nay đọc bài rất dễ luôn. Today we just study about the structure I want. Ok cả lớp nhá. I want. Nào các bạn I want. I want. I want. Chú Tiến Minh nào, Minh nào. I want. À, one more time, all the class. Những bạn được pin ở đây các bạn đọc to cho cả lớp nghe nào. I want. I want. I want. I want. I want. I Nào, mở mic nha. Mở mic cả lớp nha. I want. I want. I want. I want. I want. I want. Ok, tốt. I want. Nhớ nhá, nhớ cho cô là có âm tỏ. Ok, I want. Tôi muốn, đúng chưa? Muốn gì là phải nói, cũng như là đói thì phải kêu, đúng không nhở? Đấy rồi, không được, không được, không được là đói là ngồi im nha, đói là phải kêu. I want, I want this, I want that. Ok, con muốn, con muốn, con muốn, con muốn gì con phải nói, đúng không? Rồi bài chỉ có thế thôi và từ vựng thì khá là khó nhớ vì vậy là hôm nay um, cô sẽ gửi bài tập cho các con của mình ơi đúng không hôm nay phải ngủ xong mai có bài tập ok bài tập của chúng mình ok bài tập của chúng mình nào remove pin here đợi cô một chút để cô nhắc nha ok Look at me now. How long haven't you got the speaking test? Đã bao lâu rồi lớp mình không có một bài kiểm tra về phát âm nhỉ? Ok. So, nào bài tập của chúng mình nhá. Ngày mai cô sẽ ghi rõ hơn nhưng cô sẽ nhắc trước là một là cô sẽ ra bài ở trên quiz gì, hai là luyện chữ và ba là mình sẽ quay lại một cái video nói về 10 điều mà con muốn hiện tại đúng không? 10 điều thôi. Ví dụ, I want a car. Cô muốn một cái xe hơi. Đúng không nhỉ? Thì cô sẽ nói I want a car. Và con con sẽ quay lại video đó. Các con nói 10 vật mà con muốn. 10 vật, 10 vật, 10 thứ mà con đang muốn nha có bạn nào mà muốn là I want to be rich cũng được con muốn giàu có ok ok it's alright I know this I want and I will take the pronunciation pattern lần này thì chỉ là để cô kiểm tra về phần nói và phát âm thôi bởi vì rất là lâu rồi cô không được nghe những cái video để các bạn là, là đưa cho cô để cô kiểm tra phát âm đúng không nha rồi rất là dễ đúng không một là hôm nay mình sẽ có bài ở trên Quizy, hai là mình sẽ có bài để luyện chữ và ba là mình sẽ quay một video nói về 10 thứ mà các bạn muốn được chưa? So this is the end of the class now. Do you remember about this? You need to brush your teeth, right? Okay, remember you need to brush your teeth. You wash your hand and go to bed. Okay, have a good night and bye bye. See you soon okay, so I will to unmute all of you and we will say goodbye to all the class. Goodbye. Goodbye, goodbye teacher. Chưa gọi được cậu Hân nha. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. chữ nó hả cô bài tập viết chữ nó hả cô bài tập viết chữ hả cô cô bài tập viết chữ nó hả cô à bài tập viết chữ có nghĩa là cô sẽ cho các bạn các từ mới và các bạn sẽ luyện viết lại các từ đó mặc dù nó hơi thủ công một tí nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn có thể nhớ từ tốt hơn right ok Ơ oh, rồi Ngọc ơi sao đặt trên bạn đang hỏi bạn đang hỏi thì bạn comment ở phần chat nhá không là bây giờ đang rất nhiều bạn đang nói cho nên là không nghe được Ngày mai cô xử cho cô đã Cô Ngọc quay kèm. siêu to <laughs> Ai làm cho cô Ngọc quay kèm siêu to khổng lồ đấy Trời đất ơi nào Bạn nào nhá Mai sẽ có 11 giờ 11 giờ 11 giờ xin hello nhá Cô ơi, là thứ hai cô cô sẽ gửi lên Zalo làm bài về choi sao cô chưa gửi vậy cô? Bài nào nhỏ À bài thứ hai về choi á cô. Am à, I the choice hả? No. Thứ hai, thứ hai là tại vì là nó ít bài ít từ quá cho nên cô nghĩ là nó dễ quá nên là mình cũng chưa có làm. Hôm nay mình mới có bài tập làm chứ mới có ai want chỉ làm chứ đúng không? ba ba cho để con tìm ba hả cô không nghe rõ ba bye bye ok nếu mà các con có câu hỏi nào các con nhớ hỏi thầy vương hoặc là thầy quân nha để thầy vương thầy quân bảo cho cô nha ok bây giờ phải đi ngủ thôi không nói dối xấu lắm ơ không nhớ à cô cô không nhớ à nhớ gì comment comment à còn công bố đúng không công bố thì để ngày mai đi tại vì là hôm nay cô thấy nhiều bạn lội ngược dòng lắm con ạ <laughs> hôm nay nhiều điểm à. lắm nhiều điểm nhưng mà cô dơ như thế bạn con không nhìn thấy đâu mà cô dơ ừ thế thì bây giờ cô phải đăng vào trong class dojo cô mới biết được cô tổng hợp lại cô xem bạn nào nhiều điểm nhất nhá Đó. nhưng con à. không vâng. mở được trứng đâu cô ạ vẫn chưa mở được trứng để cô ừ. xem hôm nay bạn nào chưa mở được trứng để cô mở luôn hộ cho nhá trời ơi chú Ok, goodbye. Nhanh lên cô, nhanh lên cô, nhanh lên cô. Goodbye teacher.